hôm ờ, hôm bữa thì ờ, thái vũ kiếm ờ, trứng ngỗng cho em bé thông minh đúng à, ngoài ăn trứng ngỗng ra thái vũ chia sẻ thêm chia sẻ thêm vài phương pháp à, cho em bé thông minh ví dụ là tương tác bằng cách nào tương tác cho nghe nhạc thái giáo nè rồi đọc sách thai giáo cho em bé nghe mỗi tối ví dụ hai tới sáu thì mình nghe nhạc thai giáo ba năm bảy chủ nhật thì mình đọc sách thai giáo ngoài ra thì còn có cái kiểu gọi là ờ, nói chuyện với em bé ờ, cho em bé nghe giọng ba mẹ nhiều vô và đặc biệt vẫn là người mẹ bầu là lúc nào trong tư tưởng trong suy nghĩ cũng phải vui vẻ thì uh, em bé nó sẽ uh, nhận được cái nguồn năng lượng đó từ cái luồng suy nghĩ đó từ người mẹ thì em bé nó đẻ ra sẽ vui vẻ thoải mái thông minh xịn nói chung là vậy còn uh, về dinh dưỡng thì cứ theo bác sĩ thôi rồi ngoài ra thì mình ăn ăn một hoặc là ba trứng ngỗng còn lại là uống đừng không không nên uống quá nhiều sữa bầu sẽ làm cho mẹ bị bó mình ừ, sẽ uống sữa sữa hạt ra chẳng hạn như sữa hạt ốc chó thì đứa ờ, bé sẽ rất là ok một người ờ, cha quá nhiều kiến thức quá nhiều tâm tư không nói vợ em chỉ mới chứ <laughs> à, ờ, đúng là thời kỳ quan trọng nhất là thời kỳ thai giáo là thời kỳ em bé còn nằm trong bụng mẹ ngoài dinh dưỡng ra cái à, tâm lý của người mẹ phải vui vẻ mà muốn tâm lý người mẹ vui vẻ thì, thì người cha phải người cha phải vui vẻ phải ok ừ. người cha âm binh như em nữa vợ em quạo hoài <laughs> à, còn một cái một cái phương pháp vô cùng quan trọng mà ứng nghiệm trong thực tế nghe nhạc thai giáo là nghe nhạc uh, Mozart giúp cho trẻ thông minh phải không ừ, nghe nhạc à, kiểu nghe nhạc uh, cổ điển nhạc nhạc nhẹ rồi này kia đó okay. anh đã sử dụng một phương pháp mà nó ứng nghiệm thực tế đó là nghe nhạc thiền nghe ừ. kinh à. nghe nhạc thiền là một dạng thai giáo đó anh nhạc thiền ừ. là là cũng là nhạc thai giáo đó còn nghe kinh thì nghe kinh cũng tốt mà em chưa thử thế thì bây giờ là anh chứng nghiệm chứng nghiệm thực tế là nghe nhạc thì nghe nhạc hay giáo nghe những cái nhạc giao hưởng nó nhẹ nhàng rồi, giúp kích thích trí não của uh, trẻ còn nghe kinh á, cái từ trường của kinh ừ. giúp cho trẻ có tâm tính thiện lành đúng hợp lý mình mình uh, gieo trồng cái chủng tử của phật vào cái tâm thức từ nhỏ trong ừ. cái quá trình người mẹ mang thai nói chung là rất là nhiều phương pháp thì nãy giờ mình đang sử dụng những cái phương pháp tối ưu nhất cho đứa trẻ nó tốt nhất nó thiện lành dạ. nhất thế thì cứ thử à, dạ. mẹ bầu cứ thử uh, nghe kinh ví dụ là chú đại bi bác nhã tâm kinh rồi uh, những mẹ bầu trên mạng thì truyền nhau là nghe kinh địa tạng thì kinh địa tạng, địa tạng cái âm hưởng thì nó hơi hơi khó nghe với những người chưa bao giờ nghe thì không quan trọng tính nào quan trọng là mình nghe mình cảm thấy nó nhẹ nhàng thật ra là mình mình cho nghe học danh đức phật cũng cũng được nữa nam mô với đà phật cũng em thấy cũng ok nữa tại vì khi mà mình nghe cái đó là cái tâm mình nó khởi lên những cái cái nguồn năng lượng rất là sạch thì là em bé nó sẽ nhận được nguồn năng lượng đó từ phía ngoài tác động kể cả từ não bộ của mẹ tác động Đúng vô não bộ của em bé ghê quá ta giống như mình đang làm talk show về mẹ bỉm sữa vậy trời <laughs> rồi cảm ơn cái vụ